và quý anh chị quý nhà đầu tư thì um, hôm nay uh, hôm nay thì um, Tuấn Tú cùng với anh chị chúng ta sẽ đi đi cùng phân tích một số uh, về một cái khi giả sử chúng ta phân tích khi mà giả sử như Trung Quốc mà đánh Đài Loan thực sự thì như thế nào đúng không ạ thì cái việc mà Trung Quốc à, các bạn các bạn biết hôm nay là các tin tức về Trung Quốc uh, áp sát ờ, Đài Loan là cái việc nó báo chí đưa đưa lên rầm rộ đây là cái báo VN Express này thì báo này đưa vào thứ ba ngày mùng 28 tháng 2 vào lúc 10 giờ 30 sáng nay đấy rồi tiếp theo là báo tuổi trẻ đây là báo tuổi trẻ này Đài Loan tăng cường sức mạnh cảnh báo chiến đấu Đức chuyến thăm của bà Pelosi vào đăng vào ngày 28 tháng 2 và 12 giờ 31 phút này hay là báo thanh niên cũng vậy bây giờ đây là báo thanh niên và đưa thông tin về Trung Quốc rầm rộ tập trận Biển Đông tập trận ở Biển Đông bắn bắn đạn thật nha và hiện tại là các vùng biển mà ở gần sát vùng đài vùng vùng Đài Loan á là bắn đạn thật và không được cho bất cứ tàu bè nào được đi qua đó đúng không ạ và đây cũng là báo tin đây là báo tin tức thì EU và EU e theo dõi chặt cái động thái của Mỹ và Trung Quốc xoay quanh khả năng Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan thì báo này đưa vào ngày 1 tháng 8 tức ngày hôm qua thì ờ, cái thông tin mà thông tin là Trung Quốc đe dọa liên tục đe dọa đúng không ạ nếu mà bà Pelosi, bà Pelosi mà thăm chính thức Đài Loan thì Trung Quốc sẽ có khả năng sẽ đánh Đài Loan đánh Đài Loan đấy thì cái, cái việc cái việc mà giả sử nha mình giả sử như Trung Quốc không đánh Đài Loan cái kịch bản giả sử Trung Quốc không đánh Đài Loan thì cái việc gì việc gì nó sẽ xảy ra thật ra thì nó chả ảnh hưởng gì cả vấn đề nó vẫn cái cái việc này nó vẫn như vậy nhưng ở một cái kịch bản ngược lại à, ở kịch bản ngược lại đúng không ạ thì khi mà bà Pelosi mà thăm đại Loan xong á thì Trung Quốc nó kịch liệt phản đối rồi nó đưa các động thái rồi đấy nó và thậm, thậm chí là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điền tạm thăng với tổng thống Mỹ à, ông à, John Biden, ờ, ông ông Biden đó là không cho chủ tịch ờ, không cho chủ chủ tịch của Hạ viện bà Pelosi thăm chính thức Đài Loan và cái việc này cái việc uh, một chủ tịch của Hạ viện thăm chính thức Đài Loan á đây mới nếu mà giả sử như bà Pelosi ra thăm là thì đây mới là lần thứ hai kể từ năm 1997 đấy <clears throat> và Trung Quốc kịch liệt phản đối cái việc này và không phải riêng bây giờ mà báo chí mới tin mà trước đó từ cuối từ ờ, cuối tháng 8 á, thì khi mà bà Pelosi có cái lịch trình à, với bà Thái Anh Văn ở Đài Loan là chính trị chính thức thăm chính thức Đài Loan thì Trung Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch tập trận rồi và hiện hiện rồi hiện hiện nay là, là đang tập trận ở vùng à, biên Phúc Kiến tiếp giáp với Đài Loan đây và các ờ, các cái thông tin nó đưa được đưa ra rồi thì không có gì là là là, là ấy cả về việc chúng ta là gì việc chúng ta là phân chúng ta đang ngồi suy nghĩ phân tích xem thì ờ, giả sử như các bạn đợt, đợt, đợt vừa thấy bạn đúng không ạ nga nó tập trận quy mô lớn rầm rộ ở, ở ờ, belarus và ở biên giới nga đấy thì ờ, một số quốc gia thì lo ngại là nga nó sẽ đánh đúng không ạ nhưng mà nga và ukraine thì nói không đánh nhưng mà rồi ông nga ông tản ra ông đánh đúng không ạ thì không thể tin mấy ông đó được nhưng nên chúng nên việc của chúng ta là phải đưa ra các cái đường đưa ra các kịch bản để mà chúng ta ứng phó vậy thì khả năng cái câu hỏi đặt ra là gì là vậy là cái những kịch bản nào có thể xảy ra đấy thì cái, ờ, cái việc mà giả sử như Trung Quốc nó đánh Đài Loan thì nó sẽ đánh lúc nào và khi mà Trung Quốc đánh Đài Loan thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đấy mới là cái mấu chốt mà chúng ta sẽ đều đi cùng đi thảo luận đúng không ạ thì uh, tất nhiên cái việc mà Trung Quốc nó đưa ra lời cảnh báo là đúng rồi là đương nhiên nhưng mà giả sử như bà Pelosi vẫn cố chấp đến thăm Đài Loan thì giả sử như Trung Quốc nó đánh Đài Loan thì tất nhiên nó phải đánh sau khi bà bà, bà Pelosi rời khỏi Đài Loan đấy và cái việc mà Trung Quốc đánh Đài Loan này á nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và Mỹ cùng với đồng minh của Mỹ nó sẽ phản ứng ra sao đúng không ạ thì à, chúng ta à, đầu tiên á, là Liên minh châu Âu đúng không ạ Mỹ sẽ có khả năng rất là cao sẽ đưa ra các cái biện các gói trừng phạt về cho Trung Quốc ví dụ như là cấm nhập khẩu một số các mặt hàng chẳng hạn như là dệt may rồi các sản phẩm linh phụ kiện từ Trung Quốc đấy tại vì các bạn biết là Trung Quốc là một nền kinh tế xuất khẩu rộng, xuất khẩu gọi là uh, xuất khẩu rộng sang Mỹ đấy thì uh, Mỹ nhập khẩu rất là nhiều mặt hàng đúng không ạ khi mà nếu mà Mỹ mà cấm Trung Quốc thì mình đảm bảo rằng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao tiếp đúng không ạ các cái các cái tập đoàn lớn như Walmart này à, rồi à, Apple đấy Walmart Apple hay là Tesla rất rất nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đã đặt uh, nhà máy um, đặt nhà máy ở Mỹ Trung Quốc rồi sản xuất sử dụng rất là nhiều các cái linh phụ kiện và mắt xích ở Trung Quốc nó là một cái mắt xích trong cái chuỗi mà chuỗi cung ứng giá trị Đấy, của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới hay nói cách khác là Trung Quốc chính là cái nhà công xưởng của thế giới một khi mà mất Trung Quốc thì mình tin chắc rằng là cái giá vật liệu nó sẽ tăng rất là cao rồi thì khi mà giả sử như Mỹ mà Mỹ vào Liên minh châu Âu á thì cấm các cái sản phẩm đó thì Việt Nam sẽ có những cái sản phẩm gì có thể thay thế được và và cái việc mà Trung Quốc đánh Đài Loan thì nó có lan sang Việt Nam hay không thì câu trả lời của mình nó sẽ chắc chắn là không tuy nhiên thì thị, thị, thị trường cái chứng khoán nó sẽ phản ứng nó sẽ có kịch bản nó vẫn có thể có phản ứng theo hai kịch bản kịch bản là đầu tiên là nó sẽ đi lên những kịch bản này cũng cũng có khả năng đến 40 phần trăm nó xảy ra đấy những kịch bản thứ hai ấy, là nó cái tâm lý lo lo ngại của người Việt Nam á tại vì ông ông nga đánh đánh ông ukraine ông ukraine thì nó chả hiểu gì việt nam cả đúng không ạ và nó tút ở phương trên, trên trời âu nhưng mà ông trung quốc á, với ông đài loan thì ông gần việt nam mình vậy thì ừ, có khả năng nào nó sẽ lây ra việt nam đấy thì khi mà cái tâm lý lo ngại khả năng thì khả năng trong thời gian ngắn thì cái thị trường chứng khoán nó phải bị nhúng xuống nó bị nhúng xuống rồi nó mới hồi lên được <coughs> cái quan điểm cá nhân của mình mình cho rằng là việc mà Trung Quốc đánh Đài Loan thì nó không phải là việc xấu đối với đối với đối với Việt Nam mình mà có còn nó còn có thể xem là một việc tốt nữa một việc tốt đúng không ạ <coughs> trong ngắn hạn đó là một việc tốt đấy còn việc xấu xấu ở đâu thì về về về lâu dài thì mình không không biết được đúng không ạ mình không nói được đấy thì uh, nó có cả nó cả cả hai mặt đúng không ạ bởi vì các bạn biết là đà, ở ờ, Đài Loan là một cái thị trường mà người ta tiếp nhận rất rất là nhiều lao động của người Việt Nam mình một khi mà nếu chiến sự xảy ra thì bắt buộc một cái là sẽ có những chuyến bay mà đưa người hồi hương về và khi mà à, cái người hồi hương về á thì Việt Nam sẽ mất một cái nguồn thu nhập ngoại tệ cái thứ hai nữa là uh, ở Việt Nam mình có rất là nhiều các cái doanh nghiệp Đài Loan mở mở trụ sở uh, mở xưởng may đấy rồi các cái rất nhiều doanh nghiệp nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đấy đó là cái mặt hại nhưng mà cái mặt lợi là gì khi mà ờ, à, à thêm một thêm một cái điểm nữa trong mặt hại là gì về lâu dài á khi mà các cái doanh nhân Đài Loan người ta không còn được đảm bảo nữa thì người cái người ta sẽ tức là cái đầu tư cái vốn đầu tư từ Đài Loan sang Việt Nam mình nó phải hạn chế đi bởi vì người ta sẽ ưu tiên cái nguồn lực để phục hồi đất nước cái đã giả sử nó đánh đúng không ạ còn trong trường hợp về lâu dài thì các doanh nghiệp ở Đài Loan sẽ tiếp tục đầu tư Việt Nam mình đó là cái mặt lợi à, mặt lợi và cái thứ nữa là giả sử như mà nó chiến tranh nó xảy ra thì mình tin chắc rằng là các doanh nghiệp Đài Loan sẽ phải chuyển nhà máy đi ra khỏi Đài Loan khỏi ra khỏi biên giới Đài Loan đấy thì uh, có thể là sang uh, một vậy thì chuyển đi đâu sang uh, Trung Quốc đại lục là chắc chắn là không rồi nè thì sang một thì mình nghĩ chắc chắn là sang một số nước ví dụ như Đông Nam Á như ở Việt Nam Indonesia hoặc là hoặc là Philippines còn Myanmar thì nhân công giá rẻ thế đó nhưng mà chính trị nó không ổn định thì khó và một nước nữa chính là Ấn Độ Đấy, Ấn Độ cũng là một trong những nước mà nhân công giá rẻ mà chính trị cũng khá là ổn định rồi đó là về à, về về, về cái công nghiệp tiếp theo là gì vậy thì Việt Nam ừ, khi mà Trung giả sử như Trung Quốc mà đánh Đài Loan thì sẽ có những chuyện gì đúng không ạ thì nhưng co thì đối với thị trường chứng khoán Việt Nam mình thì có nhóm ngành nào phải được hướng lợi đấy và tại sao có những căn cứ mình mình, mình là suy nghĩ mình đã đưa ra các kịch bản như vậy thì các bạn biết đợt gần đây đúng không ạ các bạn thấy là giá heo hơi giá heo ở Việt Nam mình có một sự tăng tăng giá rất mạnh mẽ đấy à, nhịp tăng gần đây nhất các bạn biết là lúc nào mà lúc mà chính là dịch tả heo châu Phi nó bùng khắp Trung Quốc và bùng khắp Việt Nam nó dẫn tới là khan hiếm ờ, cái thịt heo khan hiếm các sản phẩm thịt heo thì ra lúc đó giá heo hơi nó tăng là đương nhiên vậy thì nhưng mà ở giai đoạn này thì Trung Quốc có khan hiếm thịt heo hay không hay là hay là dịch tả heo châu Phi nó tái phát tái đàn tái phát mình tin chắc là không phải như vậy đúng không ạ thì các bạn biết là Trung Quốc Trung Quốc là một nước là gọi là công nghiệp thì cái quy mô mà người ta nuôi heo các hoặc là chăn nuôi các sản phẩm người ta nuôi nuôi trên các quy mô công nghiệp rất là lớn nuôi trên quy mô công nghiệp rất là lớn các bạn nhớ như vậy đó và đối với thị trường trong nước hiện tại <clears throat> mình tin chắc rằng họ đủ cung ứng nhưng mà tại sao họ lại hút một nguồn lớn như vậy đúng không ạ tăng cái mức thu mua và hút cái thị trường heo ờ, khắp thế ở ờ, khắp nơi về trong đó có Việt Nam thì người ta một khi ta hút thì hút heo từ đâu à, từ Ấn Độ Philippines Indonesia Việt Nam Lào Campuchia tất cả những nước mà có biên đường biên giới chung hoặc là những nước không có đường biên giới chung miễn là có sản phẩm heo người ta sẽ hút về đấy cái Trung Quốc trong một cái người ta đang hút một khi cái hút cái gì thì thì cái các sản phẩm đó sẽ tăng giá thì uh, các bạn có từng suy nghĩ qua có tại sao gần đây giá heo lại tăng không ạ đúng không? vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi nguyên nhân là gì nguyên nhân là chính phủ Trung Quốc đang muốn dự trữ heo dự trữ heo các bạn dự trữ các cái thực phẩm dự trữ thực phẩm đúng không ạ thì khả năng người ta sẽ bổ sung vào cái kho dự trữ đông lạnh là một hoặc là làm các sản phẩm về cấp đông để chuẩn bị cho khả à, cho một cái tình huống xấu nào đó hoặc để chuẩn bị cho một cái việc gì đó rất cần à, tiêu thụ rất là nhiều à, lương thực đấy thì cái việc mà như vậy thì các bạn thấy việc mà Trung Quốc tập trận ở Biển Đông như vậy nó có xứng nó có, có nó có trùng khớp không ạ mình nghĩ là trùng khớp rất là đúng lúc luôn đúng không ạ thì chúng ta cũng có căn cứ để chúng ta suy luận ra rồi vậy thì khi mà Trung Quốc đánh Đài Loan tiếp thì những mặt hàng nào sẽ tăng đúng không ạ những mặt hàng Trung Quốc sẽ cần lớn à, đầu tiên là giá lương thực lương thực cái thứ hai là liên quan thực phẩm đấy thì à, các cái sản phẩm về thực phẩm nó sẽ tăng đó cái thứ ba nữa thì à, các mặt hàng mà liên quan đến à, đến các cái phương tiện chiến tranh đó rồi gì nữa nào một khi mà Trung Quốc mà đánh đánh Đài Loan thì sao à, các sản phẩm từ Trung Quốc sẽ khó mà xuất xuất khẩu đi được bởi vì các lệnh cấm của Mỹ và Liên minh châu Âu mình lấy ví dụ như quần áo thủy sản đấy thì trước mắt nếu giả sử Trung Quốc mà đánh Đài Loan thì mình tin chắc các thủy đối với các sản phẩm về thủy sản à, dệt may của Việt Nam mình sẽ có xu hướng quay đầu trở lại đấy thiên hướng quay đầu trở lại đúng không ạ tại vì ờ, tại vì các sản phẩm ở ờ, Trung Quốc ở thị trường Trung Quốc bị cắt thì người người ta đương nhiên sẽ chuyên các cái sản phẩm từ đơn hàng đó từ thị trường Trung Quốc sang thị trường Việt Nam hoặc là Indo hoặc là Ấn Độ bởi vì thị trường Việt Nam ờ, trước giờ trước nay là nổi tiếng là một trong nước gia công về các mặt hàng về dệt may giày da đấy rồi cái việc mà Trung Quốc mà đánh Đài Loan thì nó sẽ xảy ra một cái cuộc khủng hoảng tiếp về các cái uh, chuỗi cung ứng đấy khủng hoảng về chuỗi cung ứng đúng không ạ thì uh, các mặt hàng mà liên quan đến cái việc mà trao đổi giữa hai nước Hoa Kỳ Hoa Kỳ và Trung Quốc nó sẽ uh, tạm ngưng và thay đổi chuyên đơn hàng đi và lúc đó mình nghĩ là các ngành công nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi các ngành công nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi đúng không ạ ít nhất là trong ngắn hạn còn à, về à, nếu mà Hoa Kỳ cấm tới hoàn toàn thì mình nghĩ là cách là không bởi vì Trung Quốc là một đất nước rất là lớn và mình tin chắc rằng Mỹ sẽ chuyển các đơn hàng này sang Việt Nam và chuyển sang Ấn Độ thì Ấn Độ Ấn Độ và một số nước ờ, như Việt Nam sẽ được hưởng lợi đúng không ạ và sau này mình tin mình cũng có rất khả năng rằng Mỹ sẽ tăng cường đầu tư ở Việt Nam Mỹ và Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư ở Việt Nam để làm nền kinh tế Việt Nam mình mạnh lên đấy tăng cường đầu tư ở Việt Nam này Philippines này đấy các nước mà các cái nước mà Mỹ cho rằng là nó không không không có gọi là nó có sự đối trọng hoặc là xung đột về lợi ích với Trung Quốc thì, à, tiếp theo mà khi mà Trung Quốc đánh Đài Loan rồi thì làm sao thì châu Âu có cấm cấm nhưng mà cũng đối với ảnh hưởng của Trung Quốc đến châu Âu cũng không không phải là ít đấy thì những mặt hàng mà châu Âu cần từ Trung Quốc cũng rất là lớn tại vì thị trường thị trường Trung Quốc à, nó thị trường Trung Quốc à, thị trường châu Âu đối với Trung Quốc là một thị trường lớn và thị trường uh, Trung Quốc đối với châu Âu cũng là một thị trường lớn bởi vì sao các uh, Trung Quốc là một cái quốc gia mà tiêu thụ các sản phẩm xa xỉ rất là lớn đúng không ạ uh, ngày trước mình có đọc ở đâu một bài báo mà có một hạng uh, một hạng uh, tổng giám đốc của một cái hàng sản phẩm xa xỉ nào đó có nói rằng ờ, cái sản phẩm của uh, hãng này là dành cho người Trung Quốc thì nó bị tẩy chay trên toàn thế giới qua đó qua đó thì các bạn có thấy được là cái sức tiêu thụ khủng khiếp của thị trường Trung Quốc như thế nào đấy mình lấy ví dụ như các sản phẩm xa xỉ như là nước hoa này túi sách này à, đồng hồ này mũ nón kiếng này tất cả những sản phẩm gì mà được gọi là gắn chữ xa xỉ lên của các sản phẩm ờ, của các quốc gia trên thế giới như Dior hay là Chanel hay là uh, ờ, LM N, uh, L, ờ, MH á LVMH á ừ. rất rất rất nhiều các sản phẩm uh, xa đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và mình nghĩ rằng sau cái nếu mà giả sử khi Trung Quốc đánh Đài Loan thì cái cái cái, cái cuộc xoay trục này nó sẽ thay đổi rất là lớn ở Đài Loan có một cái công ty mà Trung Quốc hằng khao khát đó chính là công ty một cái nhà máy chip sản xuất chip đấy mà Trung Quốc hiện tại là chưa thể có chưa thể có được cái nhà máy đó mặc dù Trung Quốc ờ, hiện tại các bạn biết Trung Quốc là một quốc gia gọi là sao chép được mọi thứ nhưng mà cái nhà máy nhà máy chip ờ, cái nhà máy chip đó không phải cứ nhiều tiền là sao chép được tại vì nó không phải là riêng về máy móc mà nó phải có một nhiều rất nhiều bằng về bằng sáng chế này rồi các cái công nghệ này rồi các cái con người nữa không phải cầu mua có tiền là có được đấy và một cái ý nghĩa chiến lược nữa là gì khi mà Trung Quốc thống nhất Đài Loan nó thì nó sẽ mở ra cánh cửa đi về phía đông đi về phía đông và phía đông nam đấy thì mở ra nếu mà đánh được Đài Loan thì nó sẽ mở ra cánh cửa và uh, Trung Quốc có thể phát triển mạnh mẽ về hải quân để đối chọi với nó có thể là một thế lực uh, đối với Mỹ đấy chính vì vậy mà cái việc mà dân Trung Quốc mà à, thu hồi Đài Loan hay là đánh Đài Loan là cái việc chắc chắn nó sẽ xảy ra và không biết là và chỉ có là à, không biết lúc nào nó xảy ra xảy ra thôi đúng không ạ và quan điểm của Trung Quốc là gì Trung Quốc và Đài Loan làm là một quốc gia à, Đài Loan là một vùng một vùng thuộc trực thuộc lãnh thổ Trung Quốc và đang chờ để thống nhất Đấy. còn quan điểm của Đài Loan là Đài Loan là một quốc gia độc lập độc lập đúng không ạ là công là nước ờ, một là một quốc gia độc lập không liên quan gì đến chính quyền Bắc Kinh đấy và hai ờ, và hai quốc gia này đều cho mình rằng mình là chính phủ hợp pháp của nước ờ, của Trung Quốc và trong một cái chiến lược quân sự nào là chiến lược quân sự mà một vị tướng của Trung Quốc có vạch ra thì cái việc thu phục thu thu hồi Đài Loan là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu ưu tiên hàng đầu để mà Trung, Trung Quốc nó thành một cường quốc trên thế giới đấy chính vì vậy các bạn biết là cái tầm quan trọng của việc mà Trung Quốc uh, đánh Đài Loan là nó như thế nào đúng không ạ rồi vậy thì Trung Quốc hiện tại đã chuẩn bị những gì để mà thu hồi Đài Loan cái thứ hai nữa là đối phó với các cái lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đầu tiên là về dầu mỏ dầu mỏ thì Trung Quốc hiện tại là Trung Quốc hiện tại đã bơm đầy kho dầu của mình thông qua nhờ cái cuộc ờ, khủng hoảng của Ukraine thì Trung Quốc nhập đã độ đầy kho dầu của mình với giá chiết khấu hơn giá thị trường rất là nhiều đấy chiết khấu hơn giá thị trường rất là nhiều đúng không ạ và giá dầu ờ, hiện tại Trung Quốc đã nhân cơ hội này ờ, bơm đầy kho và có một có cái hiệp định lâu dài với Nga đảm bảo về cái cung cấp cái lượng khí đốt cho Trung Quốc và hiện tại các bạn biết là Nga Nga đã có một cái đường ống nối thẳng nối thẳng từ Nga nối thẳng đến Trung Quốc và bơm trực tiếp vào các cái nhà máy lọc dầu của Trung Quốc về vũ khí đúng không ạ tiền vũ khí quân đội thì các bạn biết là Trung Quốc hiện tại là quốc gia đứng thứ hai sau Mỹ về chi tiêu quốc phòng à, chi tiêu quốc phòng của mìa của Trung Quốc tính đến năm 2022 chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem ạ à. có một bài báo uh, về uh, báo tiền phòng chấm bia này chi tiêu quốc phòng Trung Quốc gần ngang ngựa Mỹ và cái cái lực lượng mà quân uh, chính quy Trung Quốc cũng là thuộc top đông nhất thế giới và lực lượng uh, quân dự phòng cũng thuộc dạng top đông nhất thế giới đây cái chi tiêu quốc phòng Trung Quốc này thấp mức vô lý nhưng mà uh, trung quy lại thì cái, so với cái ngân sách uh, họ bỏ ra rất là nhiều tỷ đô uh. Theo The Economist tính toán rằng chi tiêu thực tế của, của Trung Quốc vào năm 2020 là 518 tỷ đô, gấp đôi ước tính của Viện Hòa bình Stockholm của Thụy Sĩ. Và năm, năm 2021 họ kế hoạch tăng ngân sách phòng lên 6,8% tương đương với 550 tỷ đô la và chỉ kém 190 ừ, đô của Mỹ đúng không ạ thì các bạn biết là Trung Quốc đang liên tục hiện đại hóa quân đội mua sắm rồi sản xuất các cái loại à, à, máy bay hiện đại nhất có thể đấy và sao chép các máy bay hiện đại nhất có thể mà các bạn à, Trung Quốc có thể sao chép à, về hiện tại á, thì à, trong năm nước à, trong những nước mà quốc gia mà có sở hữu tàu sân bay á, thì Trung Quốc cũng vẫn là một trong số đó Trung Quốc tính tới hiện tại hiện tại là có 3 tàu sân bay trong khi Mỹ là có 18 chiếc Anh thì có hai chiếc Pháp thì một chiếc đấy Trung Quốc có um, hai tàu sân bay thì uh, một tàu trong đó là à, tàu sân bay Liêu Ninh được cải chế từ tàu một cái tàu mua tàu sân bay mua lại của Ukraine bài báo của báo tuổi trẻ này à, vào ngày 5 tháng 3 2022 này thì Trung Quốc chi tiêu quốc phòng lên tăng chi tiêu quốc phòng lên 7,1% và tương ờ, lên 1,45 ờ, nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương 230 tỷ đô la cao thứ hai thế giới sau Mỹ vậy vậy cái cái kết ở đây là gì vậy giả sử như mà Trung Quốc à, à, Trung Quốc à, đánh Đài Loan thì thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì những nhóm ngành nào sẽ được đi lên mình cho rằng đầu tiên là nhóm về nhóm về thực phẩm liên quan đến thực phẩm như là uh, heo này thịt heo thịt lợn này rồi các cái thực phẩm về um, lúa mì này kiểu các cái công ty chuyên về ờ, nông nghiệp á và thứ hai nữa là các công ty về uh, khu công nghiệp thứ ba là các cái nhóm ngành về uh, ờ, dệt may xuất khẩu về dệt may như dệt may đấy đó là ba nhóm ngành đầu tiên nó sẽ tăng đấy và khi mà thì nhóm ngành ba nhóm ngành đó tăng thì mình nghĩ tiếp theo là tiếp theo là nhóm ngành về chứng khoán rồi à, ngân hàng đấy mình cho rằng là ba nhóm đó à, những nhóm đó sẽ là nhóm được hưởng lợi nếu như mà Trung Quốc nó thực hiện đánh Đài Loan đấy. vậy thì à, qua cái video này anh chị có nhận định như thế nào không ạ nếu anh chị như có đóng góp ý kiến gì thì à, comment à, hãy bình luận dưới phần comment à. để chúng ta cùng đóng góp ý kiến để xây dựng cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình cảm ơn cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại